Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Sống khỏe cùng ADC Life. Thưa quý vị, yếu sinh lý từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều đấng mày râu và nhiều quý ông thắc mắc rằng thỉnh thoảng có dấu hiệu của việc không cương cứng thì đây có phải là dấu hiệu của yếu sinh lý hay không? Để cùng giải đáp thắc mắc này cho quý vị khán giả, đặc biệt là nam giới, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến chương trình đó là bác sĩ chuyên khoa thận tiết niệu và nam học, bác sĩ Tô Hiệu. Xin được gửi lời chào đến với bác sĩ Tô Hiệu. À, chào sĩ Công Nghĩa. À, chào quý vị khán giả trên truyền hình. Vâng thưa bác sĩ tôi hiệu thân mến, nhiều đấng mày râu thì à, chia sẻ rằng thế này, à, thỉnh thoảng tôi có dấu hiệu của việc là không cương cứng hoặc là cương cứng khá là khó thì có phải đó là một trong những cái dấu hiệu của yếu sinh lý hay không? Bác sĩ có thể lý giải cũng như là chia sẻ điều này đến với quý vị khán giả đặc biệt là nam giới. Và cũng như cũng có một cái câu hỏi thêm đó là thưa bác sĩ trong đông y thì phác đồ điều trị của uh, rối loạn cương dương cũng như là xuất tinh sớm những cái biểu hiện của yếu sinh lý là như thế nào thưa bác sĩ? Trước hết chúng ta cần biết thế nào là yếu sinh lý và theo định nghĩa khoa học thì yếu sinh lý là tình trạng suy giảm à, khả năng tình dục ở nam giới và suy giảm sinh lý thì biểu hiện ở nhiều cái cái trạng thái khác nhau như là rối loạn cương dương xuất tinh sớm à, giảm số lượng giảm ham muốn à, và giảm à, chất lượng của tinh trùng và để giải thích cho cái uh, hiện tượng này thì tại hội nghị uh, uh, về mãn dục nam ở châu Âu thì các nhà khoa học đã chỉ ra rằng À, cái sự sụt giảm testosterone chính là nguyên nhân chính gây ra cái ờ, hiện tượng này và từ sau 30 tuổi thì cái sự sụt giảm testosterone à, sẽ bắt đầu xảy ra và tỷ lệ ờ, giảm từ 1 đến 2% trong một năm và khi các quý ông bước à, sang tuổi 50 thì sự sụt giảm này ờ, rất là mạnh khiến cho biểu hiện đặc biệt thành các biểu hiện lâm sàng khi đó cái lượng testosterone người ta xét nghiệm nó chỉ còn khoảng 30 đến 50 ờ, phần trăm à, vì vậy thì ờ, chúng ta có thể ờ, sử dụng các loại thuốc điều trị phác đồ liệu trình testosterone theo Tây y hoặc là Đông y à, Đông y thì tôi nghĩ là nó sẽ sẽ tác dụng lâu dài lâu bền và an toàn hơn còn à, Tây y thì là có tác dụng nhưng mà thời gian tác dụng ngăn nhanh và ngắn Vâng thưa bác sĩ tôi hiểu đó là những cái thông tin mà bác sĩ chia sẻ. À, đôi khi mà chúng ta khó cương cứng hoặc là thỉnh thoảng không cương cứng được thì có phải là dấu hiệu của yếu sinh lý hay không đúng không ạ? À, thế nhưng mà để nói về yếu sinh lý thì có lẽ là chúng ta còn rất là nhiều những khía cạnh và dấu hiệu khác để nhận biết. Vậy thì đó là những dấu hiệu nào? Và công nghệ thì cũng à, muốn bác sĩ có thể chia sẻ vai trò rất là quan trọng của đối tác à, trong việc là giúp cho các chàng có thể à, có những cái cuộc à, lâm trận một cách thăng hoa thưa bác sĩ à, đối với rối loạn cương dương thì có một số cái, cái dấu hiệu sớm như sau nhất là cậu nhỏ không thể cương cứng à, mặc dù là à, quý ông có ham muốn hay là không à, thứ hai là cậu nhỏ cương cứng nhưng mà không đủ không đủ mạnh không đủ hết cỡ để có thể đưa vào sâu bên trong cô bé thứ ba là cậu nhỏ cương cứng nửa chừng tức là trong khi quan hệ thì tự nhiên ờ, ờ, giảm cương cứng và xỉu ờ, và không để quan hệ tiếp được nữa thứ tư là cái cậu nhỏ cương cứng không không không đúng lúc tức là không theo cái, cái điều khiển cái lúc thì cương cứng mà lúc thì không cứng và lúc cần thì lại không cương cứng thì cái biểu hiện của xuất tinh sớm là thứ nhất là cái thời gian từ lúc cậu nhỏ và cô bé chưa đầy một phút biểu thứ hai là cái ờ, người nam giới không thể kiểm soát được tình trạng xuất tinh uh, xuất tinh khi mà ờ, người nam giới chưa muốn xuất tinh nhưng mà tinh dịch cứ trào ra ngoài đấy là cái hai biểu hiện thường gặp ở cái xuất tinh sớm uh, và vai trò của đối tác trong cái cuộc ân ái rất quan trọng hai bên cần phải thẳng thắn uh, trao đổi chia sẻ về những cái điều thầm kín để uh, hai bên hiểu nhau từ đó là uh, phối hợp giúp đỡ nhau cùng để đạt cực khoái uh, cao nhất cho cả hai và hai bên có thể sử dụng các phương pháp như là phương pháp à, ép chặt phương pháp à, hãm phanh hay là các kỹ thuật à, dạo đầu vân vân để làm đạt cái cực khoái tốt hơn có một thực tế là trong dân gian truyền tai nhau rất là nhiều những cái vị thuốc hoặc bài thuốc đặc biệt là ngâm những cái loại động thực vật cùng với rượu để có thể uống để giúp cho tăng cường sinh lý bổ thận tráng dương à, công nghệ biết được rằng là nhiều người à, ngâm những à, động vật như là rắn hoặc là sâu chít hoặc là một vài những cái à, thực vật khác vậy thì điều này có đúng hay không và chúng ta có nên ngâm những cái loại động thực vật này để uống cùng với rượu hay không thưa bác sĩ tôi hiệu tân mến. à, rượu thuốc thì là một thứ đồ uống khá phổ biến à, nó được à, thường được sử dụng để tiếp đái à, khách quý trong những cái dịp mà đặc biệt như là lễ tết hoặc là các khách ờ, từ xa đến à, vì vậy ờ, mà à, cái rượu thuốc rất là là là phổ biến hiện nay và rượu thuốc là thường là được sử dụng rượu trắng có nồng độ cao để ngâm với những cái loại thảo dược hay là động vật côn trùng à, mà có tác dụng để bồi bổ sức khỏe tăng cường cân cốt bổ thận à, tráng dương à, vì vậy và à, hiện nay thì các đấng ngoài dâu thì đổ xô đi tìm mua các loại thảo dược À, côn trùng rồi là động vật theo như lời đồn về để ngâm à, à, thực tế là cũng có nhiều loại thảo dược và động vật côn trùng có tác dụng à, tốt như như vậy thật có tác dụng đối với sức khỏe về tác dụng về thận bổ thận tráng dương tuy nhiên là những cái người mà không biết sử dụng không biết cách ngâm rượu không và ngâm những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và không rõ công dụng và À, ngâm không đúng phương pháp thì có thể gây nên là dễ gây nên là ngộ độc rượu, thậm chí là nhiều trường hợp à, dẫn đến à, tử vong. Vâng thưa bác sĩ, vậy thì ờ, chúng ta có những cái sản phẩm nào để giúp cho các đấng mày dâu có thể tăng bản lĩnh đàn ông và giúp cho họ có thể tận hưởng cuộc sống một cách thăng hoa hơn hay không ạ? À, chúng ta nên sử dụng các sản phẩm đông y để hỗ trợ điều trị các tình trạng yếu sinh lý, mãn dục nam, tăng cường sinh lực, và hiện tại trên thị trường này có rất là nhiều sản phẩm đông y à, nhưng mà chúng ta à, tôi khuyên cáo là nên à, tìm hiểu và sử dụng các sản phẩm mà được à, sản xuất à, tại à, Việt Nam tại nước ta và được Bộ Y tế cấp phép sử dụng ví dụ à, ví dụ như là sản phẩm à, Viking Man được sản xuất tại à, Mê Linh Việt Nam đây, đây là một sản phẩm có rất là à, có chứa rất là nhiều cái vị thuốc quý ví dụ như là uh, dâm dương uh, hoắc này ba kích rồi là nhân sâm sâm uh, ờ, mắc ca cây uh, bạch tật lê uh, hầu biển vân vân và các cái vị thuốc này thì có tác dụng uh, bồi bổ sức khỏe bổ thận uh, tráng dương uh, nâng cao cái khả năng uh, uh, tình dục hỗ trợ điều trị cái tình trạng suy giảm ham muốn tăng cường sinh lý ngoài ra còn hỗ trợ cái tình trạng uh, đau lưng đi tiểu đêm nhiều lần và cơ thể suy nhược mệt mỏi cũng có thể sử dụng Vâng, xin cảm ơn những à, chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu. Thưa quý vị khán giả, hy vọng rằng với những thông tin được chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ Tô Hiệu, quý vị đã có thêm cho mình những kiến thức bổ ích và chăm sóc sức khỏe của bản thân cũng như những người thân trong gia đình của mình được tốt hơn. Quý vị đừng quên để được tư vấn kỹ hơn, quý vị có thể gọi đến số hotline 0854 400 102 hoặc có thể gửi câu hỏi đến với địa chỉ hòm thư điện tử